ba lô nha cả nhà và mỗi lô sẽ có giá là 85 triệu trên một mét ngang 85 triệu trên một mét ngang nha cả nhà và ở đây thì à, đã có trích lục từng lô à, cho nên chúng ta mua là con trứng liền mua con trứng liền nha cả nhà và hiện tại ở khu vực này à, ngay tại vị trí này chúng ta chỉ đi cần à, đi thắng vào trong kia một xíu thôi một xíu xưa ta chỉ tầm khoảng là một km thôi nha cả nhà thì là đường Tạo Lực Đồng Phú Bình Dương đường này có lộ giới là 65m và xe, xe, ngay bên này bên tay trái này của mình đây là khu công nghiệp Vinamec rồi ngay bên tay trái này của mình là khu công nghiệp Vinamec nha cả nhà đó cả nhà thấy bên phía mà xa xa này chỗ mà cái ờ, bụi cây á đó là khu công nghiệp Vinamec cho nên vị trí này mà nếu như mà chúng ta đầu tư thì rất là tốt và nếu chúng ta mà đỡ lâu đỡ đỡ đỡ, đỡ lâu và đỡ dài khi mà Vinamec hình thành thì chắc chắn vị trí này tìm mua không có đâu ạ rồi Mọi thông tin chi tiết về lô đất này thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.